coconut oil. and coconut water. coconut water with pineapple. Mint and basil. <clears throat> first. Pepper. soybean, um, not the neighbor, that's homemade soybean. Two spoons. first, Turmeric. Cioè, Now it is all done. It's very tasty. See? Very good. Okay, done. Now is my second dish, chicken. Chicken in the uh, flour dry flour, put it in uh, wet flour, flour wet flour. Using this too. wet flour. Dry flour. Dry flour again. Chives? This is chives. Yeah. Wet again? Or no, just dry. Okay? Gotta put it in my deep fryer after. Okay, this one like that. then dip into this one. I fry, now, now I fry up. when it's done too. Very good. tôi đầu là ông phát quần áo quân trang cho mình nhưng mà tóc á nón giày dép quân trang nhưng mà tóc á thì vẫn dài dài thòn à không không hết tóc ngồi đó không đợi đợi rồi kiểm ra trường huấn luyện á không thì ờ, mình đi um, ra đồng đế là trung tâm huấn luyện trường hạ sĩ quan đồng đế các bạn ừ, ở ngôi nhà trang đó. nó trên nền đó mình bởi um, tại nhà trang thì uh, những người nào bị bắt quân dịch đó thì họ chỉ ngồi dưới sàn xe thôi còn những người mà tình nguyện á, thì là được đứng lên hô hào um, ở trên đường đi thì um, dân chúng đổ ra hai đường là vẫy tay cảm thấy vui lắm ở đây mình cũng la hét không sùm á đứng trên xe nguyên cái đoàn xe cả năm sáu xe là binh đó hào hứng lắm các bạn đứng xe ra ối um sùm từ sài gòn ra tới nhà trang luôn bà con ra đường anh ấy mình thấy mình đoàn xe không biết là tăng binh um, không ta nhường đường dành xe cộ nhường đường ra tới um, nhà ta xuống không xuống trong một đây vô láng trại cái um, bà rác nhận đường bắt đầu ờ, qua ngày mai bắt đầu là tới màn cạo trọc đầu không cứ làm lên làm chơi tẩy trọc đầu luôn mà mình nhìn nhìn mấy người đều đồng ngủ mình cười nó cũng nhìn mình nó cười thấy thế nào tại đó, xong rồi tập rồi cái, mỗi sáng là mình phải là lấy cái gà men ra mình làm mình, à, mình chà láng cái ủ cát đó, để trồng bông á các bạn những cái trồng bông á rồi chạy um, chào um, chào um, chào trường đồng đế còn mấy ông mấy quỳnh trưởng ra chỉ dẫn nhưng mà cái cái khóa mình khóa bảy rồi nó cũng đỡ cái mấy cái khóa trước rồi khóa năm khóa bốn khóa ba ờ, nó, nó đọt chín tháng một tuổi nên là huynh trưởng rồi tới là đem nó chùm một số quýnh quýnh là không tại mấy ảnh kỷ luật sắt á cầm quyền xong thọ đánh đánh xong rồi rồi ờ, giết giết quân trưởng cho lên là phòng thì thì mà mãn ờ, mãn khóa là rồi á à, người ta có tìm thấy được nhưng mà cái khóa của mình nó yên yên lạnh nó đúng đà nó hiền lành hơn nó, nó đúng là nó cũng đỡ hơn nó không còn những vụ trước không không Vô lính rồi ai cũng là ai hạ cách nào mình lắc được à. nhưng mình đi tập mình biết không nó cũng là ở thao trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ máu không ok à, luôn là như vậy nhưng mà nói đúng ra trong ra huấn luyện nó gồng đế nó cực ơi là cực nắng là các bạn biết cực nắng của nha trang à nó cũng thế luôn rồi mưa gió rồi bão rồi ừ. nhất là mình đi những lần đi hành quân như là giống như là đi từ bãi từ ừ, đi cả 10 cây số luôn đoạn đường làm, nó do là um, quyến dục là không có thư từ bạn bè người yêu gia đình nữa, đó uhm, cái hai giờ sáng là mình ngủ mình lâu ở dài ra các bạn luôn sẵn sàng cái riết cái, cái, cái, cái, cái đồng hồ trong ờ, trong mình á nó quen rồi có đồng hồ tự nhiên đồng hồ cái đúng 2 giờ sáng cái là tự nhiên bật dậy à sau khi mà huấn nghiệp xong mà cái mà tập là học đi học giảng đường à, học giảng đường xong rồi có giờ có ngày đi học giảng đường có ngày đi học bãi không ở trời luôn rồi cái hồi đó mình lính nó được chích là ông kêu là TAB tôi ăn bạo á à. mà khi mà chích trước đó rồi là các bạn thấy không cái gì cũng ăn được đó không chê và nắng mưa gì cũng không không nhầm rồi lạnh lẽo gì đó cái thuốc giống như là chắc uh, chắc uh, vaccine để chuẩn bị đề kháng cho mình còn cả mấy mình khỏe rồi à đi cả um, giáp ba lô súng ống đạn dược nữa đi um, đi cả um, 10 15 cây số còn một đêm mình đi gắt đêm ở trên đèo Rì mưa ta có ông bạn nó mập rồi lùa tối cũng nó ôm mình ngủ sáng mai rồi mình ra mà làm quần áo vẫn khô hết trơn ờ không vậy ờ rồi, rồi. À mình á là chọn vô trong cái trung đội trung đội súng ống rồi súng um, ống nặng giáp giáp um, đạn rồi liên, không thì mỗi lần đi á đi học bãi á, là cái cái tiểu đội mình á, là luôn luôn nó nằm nó phải đi bọc bọc bọc phía sau mình cái tánh mình nó đi nhanh dẫn đầu hết thế mà mình đi đi thì mấy thôi đâu em bắt đầu vào đi theo mình theo liếc là gó lại thấy mình đang ở phía trước <laughs> đang ở phía trước rồi <laughs> đoàn quân cái hồi về ông đại quý ông hỏi cho mày ra ông <laughs> đáng lẽ cái đó là toán mà ông bọc hậu mà làm sao là ông nó ra đi phía trước vậy thì nói lâu lâu mà phải thay đổi chiến lược thật mà nghĩa là đôi lúc dịch cộng nó không thấy mình Ừ. học đó nó biết rồi mình đi nhưng mà bây giờ nó muốn phục kích mình đó, mình chuyển mình di chuyển lên trước mình đợp nó trước đó ờ, không ví dụ rồi cái cái đi 18 đoạn đường chiến binh đó. những cái rào leo từ leo ừ, dây đu dây tử thần chụp cũng nhiều hình lắm rồi không biết bỏ đâu hôm nào em lục lại lục lại mình cho các bạn coi ừ. rồi cái thôi mình đi đi hậu trong quân trường rồi tới um, một tuần sinh lây đưa là dục mỹ học sinh lây Đó. bắn để à, nhắm tọa độ bắn vào bên ừ. nó nhưng mà nó đầu quân ngủ rồi đó nhưng mà lúc mà mình còn ở trong đang học á ở đồng đế thì cái khi mà mãn khóa là nó quỳ, quỳ xuống đó bạn xin về xin về đưa tay lên là đưa tay là xin về xin về về học ở đâu đó thì cái đòi ra chiến trường không à nóng máu gà khi ra chiến trường đó xin vô xin vô trở lại trường à. Đó, um, chỉ huy trưởng trong trường là ông Tiêu Quốc Đống xong rồi về rồi mình nghe cái tam kiến nhất cương trương thiện nè kiến hòa kiến tường cái um, kiến gì đó quên rồi Thì mình cái chọn về mà lúc đó ông già mình ông gửi gắm cho bên qua mỹ tho không tại ông bạn ông già là quân chấn trưởng không nó chỉ huy nó nó trưởng là thì dẫn ờ, gấp nông già để đưa mình về mỹ tho cho nhẹ quả đi hành quân đặc biệt phải không nhưng mà mình cái tánh mình hồi xưa đó, nó nó cũng uh, lưu các bạn phải không mình thấy tam kiến trường mình cái chọn dưới ngoài đó là cái dùng cái đó là dùng của của bộ tư lệnh hành uh, tổng hành dinh của mặt trận giải phóng miền nam đó thành vô về kiến hòa vô nó không có vô cái cái tiểu đoàn bạch hổ thì phao câu á các bạn tiểu đoàn mở nó lên lên liên đoàn à. nó không có lông chốt cái lông mấy ngày đèn quân lên tiểu đoàn tiểu đoàn bạch hổ cọc trắng á ừ. cho nên tại sao mình ghét cá kèo là vậy các bạn cá kèo cá kèo khô ở trong cuộc ờ, đời binh nghiệp của mình là ăn cá kèo khô mệt luôn á chỉ có cá kèo khô với cơm sấy thôi à, không đó bây giờ mình ghét luôn ghét là ăn cá kèo khô hay là cá kèo miễn sao cá kèo ghét à thôi bây giờ ăn cũng xong rồi thôi hẹn à, clip sau mình sẽ kể rõ về cuộc đời chiến binh của của mình cuộc à, đời trước giải phóng sau đó mình sẽ kể những cái um, cuộc đời của thanh niên xung phong nữa ừ, thôi bye các bạn chúc các bạn uh, cuối tuần vui vẻ not ừ, cuối tuần này today what giữa tuần vui vẻ ờ, Wednesday. oh Wednesday tương lai thứ tư rồi Bye. Bye. <laughs>